giới thiệu về tấm cốt pha nhựa Việt Hưng. Trước đây, vật liệu chính để làm cốt pha thường là gỗ. Tuy nhiên, nhược điểm của gỗ thường bị mục nát hoặc mất đi độ bền sau một thời gian sử dụng. Do đó, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, nhiều loại vật liệu mới ra đời để vừa cải thiện chức năng định hình và xác định chất lượng bề mặt cho kết cấu của bê tông. Nổi bật trong số đó chính là cốt pha nhựa. Cốt pha nhựa Việt Hưng đảm nhiệm vai trò là định hình và xác định chất lượng bề mặt cho kết cấu của bê tông và sau khi vỡ bê tông đã đông cứng thì tháo ván khuôn ra. Ván khuôn có chức năng định hình và quyết định chất lượng bề mặt cho kết cấu của bê tông. Cốc pha nhựa có kết cấu đặc rỗng với bề mặt nhẵn và sạch, kích thước tiêu chuẩn, dễ dàng nhìn thấy, mài và uốn cong trong quá trình thi công đối với các kết cấu phức tạp. Hơn nữa, cốc pha nhựa không thấm nước, chịu được nhiệt độ cao, khả năng chịu được va đập cao, chống chảy sức cực tốt nên có thể không cần bảo quản tại công trình. Yêu cầu tiêu chuẩn đối với cốc pha nhựa Việt Hương là gì? Trong các công trình xây dựng cao tầng, cốc pha nhựa Việt Hưng là vật liệu không thể thiếu. Để đảm bảo an toàn trong thi công và trong quá trình thi công, mỗi sản phẩm được bán ra thị trường đều chắc chắn phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định sau đây. Trước hết, ván cốc pha phải đảm bảo độ kín khít để chứa bê tông tươi lỏng bên trong và không bị dò dỉ ra ngoài. Việc sửa chữa kết cấu bê tông trong quá trình này là điều cần thiết. Tùy thuộc vào yêu cầu của thiết kế kiến trúc mà ván nhựa cốc pha phải có kích thước, hình dạng và vị trí phù hợp, tương ứng. Đồng thời, khi tháo dỡ ván khuôn phải đảm bảo bê tông bên trong khô hoàn toàn. Ván khuôn phải giữ được hình dạng bê tông trong quá trình đóng rắn và bảo dưỡng, tránh biến dạng. Cốc pha phải có khả năng chịu lực tốt, bởi nó phải chịu lực thay thế bê tông trong thời gian bê tông ở thể lỏng. Ván cốc pha đảm bảo được thiết kế và sản xuất để có thể dễ dàng tháo rời, di chuyển và số lần tái sử dụng cao. Những lý do nên sử dụng ván nhựa cốc pha Việt Hưng. Thứ nhất, thiết bị được sản xuất bởi công nghệ hiện đại. Cốc pha nhựa là vật liệu được cấu tạo từ một loại nhựa đặc biệt gồm nhựa phương pháp kết hợp công nghệ nano đại phân tử, trộn với nhiều loại phụ gia chống lão hóa, chống tia ủy viên và nhựa cốc pha nhẹ hơn so với các loại khác. Kích thước tấm cốc pha nhựa 1220 x 2440 độ dày 15 mm nặng 25 kg, độ dày 18 mm nặng 30 kg. Khi vận chuyển đến vị trí lắp đặt, không cần cần cầu, giảm 20% chi phí lao động so với ván ép, phủ phim hoặc kim loại. Thứ hai, thân thiện với thi công, sản xuất, ván nhựa cốc pha có trọng lượng cực kỳ nhẹ, dễ lấp đầy, dễ phù hợp và đặc biệt sở hữu bề mặt sạch và nhẵn. Do đó, thiết bị được xem là hệ thống thân thiện với lao động nhất. Việc ứng dụng vật liệu này vào quá trình thi công sản xuất sẽ có thể tiết kiệm khoảng 30% thời gian trong quá trình lắp đặt và dỡ tháp so với các vật liệu ván khuôn trước đây. Cũng với đặc tính trên, ván cốc pha nhựa có thể di chuyển dễ dàng tại mọi địa điểm tại công trình được ưu tiên ứng dụng trong nhiều công đoạn như làm móng, làm đá chịu lực, làm khuôn, làm cầu, đảm bảo tiết kiệm vật liệu xây dựng và giảm công. Với nhiều tính năng và lợi ích vượt trội mà các vật liệu ván khuôn khác như gỗ, thép, nhôm không có được. Dòng sản phẩm cốc pha hiện nay đang dần được khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Mọi chi tiết xin liên hệ website việthương.net.vn hoặc hotline 0908 446 999. Xin trân trọng cảm ơn quý khách.